mua cái cổ phiếu nào tốt nhất trong cái xu hướng hiện nay chúng ta chỉ còn một vài ngày nữa là chúng ta bắt đầu giao dịch bắt đầu lại tiếp tục tham gia vào thị trường vậy sau tết nguyên đán chúng ta nên mua cổ phiếu nào nhóm cổ phiếu nào là nhóm cổ phiếu tốt nhất và hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với tất cả các quý vị các bạn có mặt trong cái buổi tối ngày mùng 2 tết này đó là cách để chúng ta lựa chọn cổ phiếu lựa chọn cái sự may mắn trong đầu năm <clears throat> năm à, năm mới này ạ à. Ok, xin chào tất cả quý vị và các bạn có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. À, có lẽ là hôm nay chúng ta sẽ giao lưu làm sao để chúng ta có thể mua được cổ phiếu tốt nhất, làm sao để chúng ta lựa chọn cổ phiếu mà à, đầu năm chúng ta có cái sự an lạc, an lành à, khi mà chúng ta tham gia vào thị trường. À, chúng ta biết rằng là đầu năm để mua được cổ phiếu tốt để chúng ta lấy cái may mắn trong đầu năm, đây là một cái phần rất là giá trị. Dũng biết rằng rất nhiều anh chị em cũng khi mà chúng ta bước vào đầu năm thì chúng ta cũng muốn lựa chọn một cái cổ phiếu nào để chúng ta có thể kiếm lợi nhuận dù là ít hay nhiều đây là cái cách thức mà chúng ta cần phải nắm rõ được để chúng ta hiểu rõ được cái sự vận hành của thị trường nó như thế nào ở ờ, trong thị trường chứng khoán các bạn biết rằng là nó luôn luôn tuân theo những cái quy luật đó là những cái quy luật mà chúng ta thấy rằng là quy luật vũ trụ những quy luật của trời đất và cái việc mà chúng ta hiểu rõ được những quy luật đó uh, những ờ, cái mà chúng ta nắm rõ được những cái biến động của nó để giúp chúng ta có thể Ờ, sống được uh, trên cái thị trường đầy khắc nghiệt này và thậm chí là chúng ta có để kiếm được nhiều tiền uh, xin cảm ơn tất cả các bạn xin cảm ơn bạn Nguyễn Xuân Thành cảm ơn bạn võ sĩ còn bạn Nguyễn Lê bạn uh, Sĩ Hùng uh, bạn Nguyễn Phước Trinh tất cả các bạn đang có mặt trong cái buổi tối mùng 2 Tết này Tôi biết rằng là trong những buổi tối này thì chúng ta cũng đang có để đang quây quần bên gia đình chúng ta đúng không đây là một cái không khí rất tuyệt vời đúng không và hiện nay các bạn đang có mặt để theo dõi chương trình của Dũng trong buổi tối hôm nay thực sự đó là thực sự rất uh, rất biết ơn tất cả anh chị em em và các bạn à, chà cảm ơn chị An Hoàng ạ chúc chị uh, sang năm mới thật nhiều niềm vui thật nhiều hạnh phúc thật nhiều sức khỏe và đạt được những cái uh, ước mơ đạt được những cái mong muốn mình mình có sang năm năm mới này à, xin cảm ơn bạn Hồng Quân bạn Phạm Thơ bạn Đinh Đinh Tùng bạn Ừ. Lê Phúc Anh tất cả anh chị em đang có mặt trong cái buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay à, xin cảm ơn uh, anh Lê Tuấn Anh Lê Tuấn Anh xin cảm ơn tất cả các bạn thế thì uh, trong cái gì ạ trong cái không khí đầu năm này thì có lẽ chúng ta ai cũng muốn là nhìn một cái mọi thứ nó mang ở trạng thái tích cực đúng không ạ thực tế thì thực tế là chúng ta thấy là tất cả mọi thứ nó đều mang gì ạ à? mang cho chúng ta những cái điều tích cực kể cả những cái điều tiêu cực thì nó đều là cho chúng ta những món quà và chúng ta đón nhận những món quà đó như thế nào trong đầu năm mới này đó là cái mà chúng ta cần cần phải nắm rõ được thế thì bây giờ chúng ta là trước khi mà chúng ta chia sẻ về gì ạ à? chia sẻ về toàn bộ những cái bức tranh mà có thể nó sẽ diễn ra vào đầu năm này thì có lẽ chúng ta sẽ học một cái một số các kỹ năng để chúng ta có thể thấy rằng là thực tế năm 2020 thị trường chúng ta rất nhiều cái món quà và chúng ta cần phải là đón nhận món quà đó như thế nào đầu tiên dù các bạn có thể thành công hay chưa thành công trong gì ạ trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái cổ phiếu tất cả những cái gì ạ những cái giai đoạn mà phát triển của thị trường những cái cổ phiếu mà có thể chúng ta không mua được chúng ta hãy gì ạ hãy in nó ra hoặc là chúng ta hãy uh, có thể chụp ảnh trên màn hình những cái biểu đồ để chúng ta sẽ tìm ra những cái cổ phiếu có thể tương lai sau này thì vì đây chính là những cái bài đây chính là những cái gì ạ? Cái dấu ấn để chúng ta có thể không bao gì bao giờ có thể bỏ qua những cổ phiếu đặc biệt những siêu cổ phiếu đặc biệt những cổ phiếu tuyệt vời mà chúng ta đã tự đã từng bỏ qua hoặc là chúng ta mua nhưng chúng ta có thể là sau một thời gian nữa chúng ta lại quên mất nên hãy gì ạ? Viết ra viết ra toàn bộ những cổ phiếu mạnh nhất, tốt nhất, Ờ, năm 2020 đầu năm 2021 để chúng ta có một cái dấu ấn để chúng ta có những bài học để chúng ta có những cái trải nghiệm cảm nhận nó để uh, sang năm 2021 tất cả những cổ phiếu như vậy chúng ta sẽ không bao giờ bỏ qua chúng ta sẽ không bao giờ thì bị mất hoặc là chúng ta À, ờ, thì những cái cơ hội đó nó tiếp tục đến chúng ta và chúng ta để tiếp tục nắm bắt được đây là cái bài học đầu tiên dung muốn anh chị em có thể bắt đầu nắm bắt được bởi vì chúng ta thấy là có rất nhiều bài học giá trị có rất nhiều bài học mà chúng ta cần phải phải nắm rõ phải hiểu rõ được thay vì nó bị bỏ qua và khi chúng ta bỏ qua chúng ta quay trở lại chúng ta tiếc bởi vì những cái cơ hội chúng ta nắm bắt được chúng ta hãy cai gen cai gen tức là chúng ta hãy gì ạ uh, tối ưu hóa những gì chúng ta đã trải qua để chúng ta tìm ra những cái tinh túy nhất tìm ra những cái gì ạ giá trị nhất bước sang năm 2021 đúng không ạ đó là bước sang một cái năm năm mới thật nhiều niềm vui thật nhiều hạnh phúc đúng không ạ tân sửu năm tân sửu tuyệt vời này ok xin uh, các bạn biết rằng là chúng ta hãy nhớ đó là một cái phần quan trọng bởi vì chúng ta làm gì mà chúng ta kìa cần phải nắm rõ được những cái gì những bài học mà chúng ta đã trải qua những bài học mà chúng ta đã đã thấy rằng chúng ta bỏ qua và đây chính là cái cơ hội để chúng ta nắm bắt được bởi vì những bài học đó tiếp tục lặp đi lặp lại tiếp tục lặp đi lặp lại bởi vì tâm lý con người không thay đổi mọi thứ nó luôn đều tuân theo những ba quy luật đó là quy luật cung cầu quy luật nỗ lực thành công và quy luật nhân quả ba quy luật đó nó là quy luật quan trọng thốt thiết yếu trên gì ạ gì ạ trên cái à, chúng ta gọi là trên cái hệ thống đầu tư chứng khoán nếu bạn thiếu ba quy luật đó thì rõ ràng chúng ta không thể thành công được nên nhớ rằng ba quy luật đó nó luôn lặp đi lặp lại nên khi mà chúng ta có nhận được những cái kết quả mà chúng ta muốn tại vì lượng đủ chiếc đổi tầm chúng ta ở đâu chúng ta tiền nó ở đó không thể nào sự may mắn nó đến với chúng ta nếu chúng ta tầm nó thấp nên chính vì vậy để đạt có thành quả cao để có kết quả cao thì hãy nâng tầm của chúng ta lên khi chúng ta nâng tầm của chúng ta lên thì chúng ta nhìn thấy mọi thứ thực sự là những cái mỏ vàng mọi thứ là những cái cái gì ạ mỏ kim cương để chúng ta có thể khai thác để chúng ta có thể để kiếm tiền một cách bền vững an toàn và thậm chí là khi mà chúng ta kiếm được nhiều tiền thì chúng ta có rất nhiều cơ hội để giúp đỡ người khác những người yêu thương chúng ta đúng không bên gia đình chúng ta có thể chúng ta giúp được cộng đồng chúng ta giúp được rất nhiều người khác nên nếu bạn nào nghĩ rằng là nếu chúng ta chỉ kiếm được 20 phần trăm bởi vì thị trường nó chúng ta cần phải kiếm được ít tiền thôi bởi vì ngoài kia chúng ta tham lam quá không phải đâu ạ chúng ta kiềng càng kiếm được nhiều tiền càng tốt bởi vì cơ hội để chúng ta giúp được nhiều người, hơn ok đó là những gì thông điệp muốn gửi tặng các vị các bạn đó là hãy kiếm thật nhiều tiền và hãy dùng tiền đó để giúp đỡ người thân của ta thân yêu của chúng ta giúp đỡ những người mà chúng ta thấy là gặp khó khăn giúp đỡ những người gì ạ à? nhiều người khác nữa hoàn cảnh khó khăn hơn chúng ta nên hãy nỗ lực để chúng ta có được tiền và tiền đó chính là những mồ hôi công sức nước mắt những cái gì mà mà chúng ta cần phải lao động mới có được không có sự may mắn đúng không không mọi thứ không có sự may mắn cái đầu tiên tiên dũng muốn chia sẻ với quý vị các bạn đó là những ngành nhóm cổ phiếu nào là những nhóm cổ phiếu mà chúng ta cần có thể quan tâm trong năm tới á đúng không ạ năm tới đó là một cái năm mà chúng ta thấy rằng là rất là chúng ta châu thì nó là cái nam ạ chúng ta thấy rằng là rất là khỏe đúng không ạ chúng ta có thể là uh, <coughs> cầy đâu cuốc đâu là có thể tìm tìm ra kim cương ở đó thì đầu tiên chúng ta thấy rằng là ờ, có lẽ ờ, anh chị em sẽ thấy rằng là năm năm nay năm này cái ngành đầu tiên Dũng muốn hướng tới đó là ngành thép ạ tại sao ngành thép lại cái ngành mà hướng chúng ta hướng tới đầu tiên có thể chúng ta biết rằng là cái nếu như anh em để ý một chút thì uh, có lẽ là dịch bệnh covid tuy rằng nó đang diễn ra rất là phức tạp trên thế giới nhưng cái xu hướng của nó đang giảm rất là mạnh khi xuống nó giảm rất mạnh tức là chúng ta có thể các bạn có thể theo dõi một số các uh, trang truyền thông một số các trang khác ở ờ, uh, các thông tin khá tin cậy thì các bạn thấy là cái cái xu hướng của covid nó đang có xuống giảm ở Việt Nam chúng ta thì có thể trong cuối năm vừa qua đúng không ạ cuối năm vừa qua thì cũng có những cái lúc mà chúng ta cũng gặp những cái biến cố nhất định nào đó tuy nhiên thì về tổng thể thì trên thế giới đang giảm rất mạnh Đấy, chính điều đó thì chúng ta biết là sau khi uh, cái cái việc mà chúng ta ngăn chặn được cái covid khả năng xuống giảm rất là cao thì đầu tiên là cái ngành xây dựng là cái ngành hưởng lợi rất lớn đặc biệt là Trung Quốc khi mà cái ngành xây dựng đang được hưởng lợi đang được ờ, được mà chính phủ Trung Quốc tăng cường xây dựng để thúc đẩy kinh tế phát triển nên chính vì vậy cái ngành đầu tiên đố anh chị biết là cái ngành gì sẽ được phát triển tăng trưởng trong thời gian ngắn sắp tới ạ chúng ta có thể quan sát chúng ta có thể comment đúng không ngành gì đầu tiên ạ chúng ta sẽ để ý một chút và chúng ta từ những cái vấn đề chúng ta cốt lõi về nhân sau đó chúng ta xem là những yếu tố có thể tác động đến cái cổ phiếu đó những nhóm đấy có thể có tốt hay không có lẽ các bạn một số các bạn có thể một số các bạn à, có thể được dự đoán được một số các bạn có thể không dự đoán được chúng ta có thể à, đưa ra những comment nhất định nào đó để chúng ta có thể đưa ra vì cái đúng hay sai không quan trọng đúng không đúng hay sai quan trọng mà chúng ta thử xem là chúng ta trong năm mới này chúng ta dự đoán xem cái ngành nào mà nó có thể tác động ngành xây dựng lớn nhất cái ngành nào mà chúng ta thấy là hưởng lợi nhiều nhất đúng không đúng không đó là ngành gì ạ đó. ok một số các bạn là ngành thép ngành bất động sản ngành xây dựng ngành đất đúng không ngành điện đúng không thực tế thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều các ngành thực ra nó có được hưởng lợi rất nhiều nhưng theo dũng nhé theo dũng thì cái ngành gì ạ ngành thép là cái ngành mà chúng ta thấy được phục hồi đầu tiên bởi vì chúng ta biết rằng là cái tốc độ tăng trưởng về thép cái nhu cầu về thép trên thế giới bắt đầu nó có sự gia tăng đúng không cái nhu cầu về thép á, khi nhu cầu về thép tại vì xây dựng có thể nó sẽ gia tăng những cái ngành thép thì khi xây dựng gia tăng ngành thép là cái ngành hưởng lợi đầu tiên à, chúng ta thấy là ở trong thời gian vừa qua thì giá thép giá nhiên liệu đầu vào giá nhiên liệu thép nó tăng rất mạnh và chính vì vậy chúng ta biết là cái sự khan hiếm về giá nhiên liệu thép đang diễn ra nên chính đây là một trong cái để chúng ta gọi là những cái key cái, cái key để chúng ta có thể xem đánh giá tình hình giá thép như thế nào thế thì có lẽ là trong thép thì chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều các công ty có như rất nhiều cái các nhà máy thép khác nhau nhưng có lẽ chúng ta sẽ thấy rằng có ba nhà máy thép mà chúng ta thấy trên sàn rất uh, ấn tượng đó là đầu tiên là cổ phiếu thép Hòa Phát đúng không chúng ta sẽ nói về cổ phiếu thép Hòa Phát cái cổ phiếu thép Hòa Phát thì liệu nó có ấn tượng với chúng ta trong thời gian tới hay không đúng không chúng ta sẽ phải xem là thép Hòa Phát đúng không thép Hòa Phát thế thì rõ ràng thép Hòa Phát là một trong những ngành mà Dũng theo Dũng nó sẽ vẫn được hưởng lợi rất là lớn trong cái năm 2021 đúng không thép hòa phát đây là cổ phiếu mà khi mà các bạn thấy rằng là nó điều chỉnh khá mạnh ở trong đợt vừa rồi nhưng cái cái tốc độ điều chỉnh nó không phải quá lớn nếu anh anh để em để ý một chút thì từ cái đỉnh này nó xuống đây thì cái độ điều chỉnh nó khoảng đây chúng ta thấy để quan sát ở đây đó là cái điều chỉnh cũng rất là bình thường đúng không ở đây khoảng độ 17 18 phần trăm đây là cái cái điều chỉnh trong cái đợt điều chỉnh như này thì rõ ràng là cái điều chỉnh nó không phải là lớn thứ hai là chúng ta thấy là những cái đợt phân phối này đây là những cái đợt phân phối thì tốc độ phân phối ở đây nó cũng chưa phải là quyết liệt nên chính vì vậy thì về góc độ nào đó thì cái cổ phiếu hôm này nó đang bị gì ạ đang chạm một cái gọi là cái mốc SMA 50 cái mốc SMA 50 là mốc tâm lý của rất nhiều nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư lớn nhưng tuy nhiên thì ở đây chúng ta sẽ vẽ ra những cái pha để chúng ta có thể nhìn hình dung xem là cái xu hướng của cái cổ phiếu này diễn ra như thế nào thứ nhất là các bạn sẽ thấy là trong một số các à, cái chương trình mà Dũng hướng dẫn các bạn cách để, chúng ta mua sớm thì đây chúng ta gọi pha A và sau khi pha A thì các bạn sẽ có những cái pha chúng ta gọi là pha B đây là pha B phục hồi và pha C là cái pha bắt đầu là tích lũy đi ngang cái cổ phiếu này đang hình thành pha C và khi cái pha C là tích lũy đi ngang thì cái cơ hội phục hồi cho cái cổ phiếu này chúng ta có những điểm mua sớm đó là cái, cái điểm mua khá an toàn nhưng chúng ta cần phải đợi tại vì có một cái tiêu chí là lượng đủ chất mới đổi các bạn nhớ nhỉ lượng đủ chất mới đổi còn nếu mà không đủ được thì làm sao mà đổi được đơn giản như là các big boy các nhà tạo lập các nhà đầu tư lớn họ cần phải mua phải mua cổ phiếu khi mà tích lũy gom đủ mới tham gia được nên chính vì vậy đây là cái bức tranh toàn cảnh để cho các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng là đây cổ phiếu này là cổ phiếu mà vẫn được rồi ờ, chúng ta quan tâm đặc biệt là cái cổ phiếu thép Hòa Phát trong năm 2021 nó vẫn tiếp tục có sự tăng trưởng khá mạnh với cái việc mà uh, tham tức là cái thu mua được uh, rất nhiều cái nguyên liệu đầu vào năm 2020 và năm nay cái sự tăng trưởng của gì ạ chúng ta gọi là một số tăng trưởng một số lĩnh vực như ở Việt Nam chúng ta có gì ạ có đầu tư công vẫn đang có tăng trưởng rất mạnh đặc biệt là sân bay Long Thành thì đây là một trong những cái mà dự án mà chúng ta thấy là cũng cần rất nhiều nhu cầu về thép nên chính vì vậy thì cái việc mà chúng ta uh, Hòa Phát đang phát triển rộng về rộng ở phía Nam thì đây cũng là một trong những cái cái nền tảng để chúng ta biết rằng là Hòa Phát đang hưởng lợi rất nhiều trong những uh, tháng đầu năm đặc biệt là năm 2021 Ok và chúng ta sẽ còn tiếp tục nói một số các cổ phiếu ngành thép như là HSG cũng tương tự như vậy với những cổ phiếu này thì có lẽ chúng ta cũng cần thêm thời gian cần kiên nhẫn hơn ạ bởi vì sau khi bị rũ bỏ như này thì ở ờ, cái cái việc biến động như này nó chưa ổn định lại và chúng ta cũng cần thêm thời gian để tiếp tục tích lũy trước khi bước vào nhịp mới ở một cái cổ phiếu khi mà nó tích lũy thì chúng ta thấy là những cái thời gian tích lũy khoảng 3 đến 5 tuần thậm chí là nhiều hơn tất cả những quá trình tích lũy này nó cần phải những cái thời gian kiểm tra cung test cung trước khi nó đi vào nên ở đây có lẽ các bạn khi bạn theo dõi ở đây thì các bạn tuyệt đối là không mua trước ạ các bạn nhé tuyệt đối không mua trước Ờ, ở đây Dũng muốn nói là tổng thể tổng quan để các bạn có thể hiểu rõ rằng là cái việc mà cổ phiếu chúng ta cần lưu ý nó là một trạng thái khác thay vì chúng ta lại mua vào trước thì trong chương trình này Dũng chỉ chia sẻ các bạn một số các cổ phiếu các một số các ngành đầu ngành để các bạn có thể nắm rõ được ok các bạn hiểu rõ chưa một số các cổ phiếu đầu ngành để các bạn có thể hiểu rõ được nắm rõ được trong cái đợt tới xin cảm ơn ạ à, có lẽ chúng ta sẽ còn rất nhiều cổ phiếu khác à, ở đây nữa chúng ta có nkg ok nkg cũng là một cái cổ phiếu tương tự như vậy những cái cổ phiếu này thì phía trên này nó cũng đang có dấu hiệu phân phối rất là mạnh một cổ phiếu mà chúng ta thấy là đi từ ở cái vùng 9 này lên đến 18 số lượng tăng khá mạnh và cái nhịp này thì chúng ta thấy được tuy rằng ngành thép là khá là tốt nhưng cái cổ phiếu này lúc này thì theo Dũng thì chưa có thể chưa cần quan tâm đến nó bởi vì cái xu hướng cái quá trình tích lũy nó chắc là còn rất nhiều thời gian ở ờ, để chúng ta có thể hiểu rõ rằng đây là những cái cổ phiếu những cái ngành mà chúng ta cần quan tâm thôi còn những cái cổ phiếu thì có lẽ là Dũng sẽ Ờ, cần quan tâm nhất là đó là cổ phiếu của thép Hòa Phát đây là cổ phiếu thép Hòa Phát và có thể chúng ta sẽ đợi tích lũy thêm trước khi nó bước vào một cái chu kỳ mới và đây cũng là một cái dấu ấn mà Dũng thấy rằng là sau khi bị rũ bỏ thì cổ phiếu này cũng bắt đầu hồi phục và tạo ra một cái nền tích lũy khá là tốt có thể diễn ra chúng ta sẽ có những thời điểm mà chúng ta gọi là mua sớm ok đấy là cái cổ phiếu cái nhóm đầu tiên là nhóm ngành thép à, tiếp tục nhóm thứ hai là nhóm nào ạ chúng ta biết rằng là trong đầu năm đặc biệt là đầu năm này thì cái việc mà các cái ngành bán lẻ là một cái ngành mà thực sự là được hưởng lợi chúng ta biết là trong cái khó khăn thì nó luôn luôn có những cái gì món quà bởi vì những cái doanh nghiệp mà tồn tại những cái thành công thì nó luôn có sự phát triển ngay nó khó khăn thì nó sẽ là những cái doanh nghiệp mà chúng ta thấy là không có cái quản trị tốt những cái doanh nghiệp mà nó không phát triển được những cái doanh nghiệp mà nó thiếu cái sự tì bền vững làm ăn trục giật thì nó đều có thể là cũng bị phá sản có thể là bị uh, thị trường nó nhấn chìm nhưng tuy nhiên thì những cái cổ phiếu những cái ngành mà có thể có những cái đội ngũ quản trị doanh nghiệp có văn hóa doanh nghiệp có nhiều sản phẩm mới có công nghệ mới ờ, luôn luôn tạo lúc mà thị trường nó đang xấu và lúc mà thị trường nó không tích cực thì đó là lúc mà họ mở, mở rộng sản xuất nên chính vì vậy thì ngành bán lẻ là cái ngành mà chúng ta có thể thấy rằng là nó khả năng được hưởng lợi rất là lớn trong thời gian tới đặc biệt là những cổ phiếu thế giới di động vừa qua họ cũng đã ký kết với rất nhiều các tập đoàn với với nhiều chiến lược khác nhau để tạo ra những cái uh, thay đổi về chính bản thân doanh nghiệp mình chúng ta thấy cổ phiếu thứ hai là đó là cổ phiếu KDC cũng đã có gì ạ có, có liên kết với những những cái cổ những tập đoàn lớn như Vinamilk hoặc là PNG tất cả những cái doanh nghiệp như vậy thì chúng ta thấy là họ luôn luôn cải tiến đặc biệt là những lúc khó khăn như này thì họ luôn luôn tạo ra cái sự khác biệt đúng không tạo ra cái sự khác biệt chính cái sự khác biệt đó chính cái cái thay đổi cái cây gen đó nó là một cái quy trình để chúng giúp chúng ta thành công à, có lẽ các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là trong đầu tư chứng khoán thì các bạn nhớ cho Dũng một số các công thức mà Dũng luôn luôn nói đi nói lại có thể hết lần này đến lần khác bởi vì những cái điều này nó không là thừa và sau khi chúng ta quan sát chúng ta theo dõi trên thị trường chúng ta thì mọi thứ nó cũng có gì nó cũng gần như là có sự tương đồng với nhau chẳng hạn như các bạn thấy rằng là trong đầu tư nhất là chúng ta thấy là mọi thứ nó cần phải đơn giản hóa à, nếu các bạn nhìn thấy gì ạ nhìn thấy trong cái việc mà uh, những uh, công ty như thế giới di động hoặc là tập đoàn lớn như vậy thế giới FPT một số cái thì chúng ta thấy là cái việc mà mỗi trong cái chuỗi cửa hàng đấy cách chào hỏi cách để nhân viên đi đứng như nào gần như là họ giống nhau hết ạ tất cả chúng ta thấy là từ câu chào hỏi từ lái xe từ gì ạ từ các bác bảo vệ tất cả những cái quy trình đó được lặp đi lặp lại đấy là một cái quy trình rất hoàn thiện và tất cả quy trình đấy nó được xây dựng từng cái bước một bước một cần phải làm gì bước hai làm gì bước ba làm gì bước bốn làm gì và sau khi họ xây dựng toàn bộ các bước như vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là cái việc quy trình nó họ xây dựng họ, họ mở rộng hệ thống nó rất đơn giản thì ở trong đầu tư chứng khoán chúng ta cũng thấy tương tự như vậy nếu bạn cắt bỏ một cái bước nào đó trong cái chiến lược đầu tư thì các bạn sẽ bị thua thua ngay từ cái vòng gửi xe chứ không phải nói các bạn bạn cần phải đợi thêm uh, bao lâu bạn thua nên chính vì vậy thì nếu chúng ta không gì ạ tối ưu ạ đúng không tối tối ưu hóa chúng ta không có những cái bước quy trình để chúng ta đầu tư thì rõ ràng chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn cái đầu tiên cái bước đầu tiên có lẽ có lẽ chúng ta thấy rằng là đơn giản nhất là chúng ta xem là cái ngành nào cái nhóm nào có thể được hưởng lợi hưởng lợi trong cái đoạn tới thì có lẽ chúng ta thấy là ngành bán lẻ bởi vì quy mô dân số chúng ta nó càng ngày càng mở rộng đặc biệt là dân số trẻ cái gì ạ cái tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế chúng ta dù năm nay là rất là khó khăn nhưng rõ ràng chúng ta thấy rằng cái ngành bán lẻ vẫn tiếp tục hồi sinh cái ngành bán lẻ vẫn tiếp tục phát triển đấy là cái mà chúng ta cần lưu ý cái tiếp theo là chúng ta thấy rằng là cái việc mà tuy rằng là kinh tế nó nó nó giảm rất mạnh nhưng rõ ràng là các tập đoàn không những gì ạ không những giảm quy mô mà thậm chí là họ lại tiếp tục mở rộng sản xuất nên chính vì vậy thì những ngành mà chúng ta có thể hưởng lợi với những ngành thấy được thì một số các bạn thấy là Masan, FPT đúng không Vinamilk thế giới di động và PNG đó là những ngày hưởng lợi nhưng tuy nhiên thì uh, đấy là những cái mà chúng ta nhìn thấy thôi tại vì tất cả mọi cái chúng ta nhìn thấy thì không phải nó là sự thật bởi vì chúng ta cần phải đánh giá phân tích xem là hiện tại những cái ngành đấy nó tốt hay thực sự nó xấu bởi vì khi mà chúng ta biết là nó tốt hay nó xấu thì chúng ta mới biết rằng là nó có nên đầu tư hay không ở trong cái quá trình đầu tư thì các bạn sẽ thấy rằng là Dũng luôn luôn sử dụng những cái bước để phân tích một cổ phiếu nó tốt hay nó xấu các bạn nhớ phân tích cổ phiếu tốt hay xấu bước đầu tiên dũng xem là xu hướng tổng thể xem là nó trong ngắn hạn trong trung hạn trong dài hạn nó tốt hay không nhưng một cổ phiếu như này có thể một số các bạn đã biết rồi về trung hạn về ngắn hạn về dài hạn hiện tại cổ phiếu này đáp đáp ứng được tiêu chí mà dũng chia chia sẻ à, tiêu chí thứ hai là chất xúc tác à, thế giới di động là một trong những cổ phiếu mà chúng ta thấy là nó áp dụng công nghệ mới trong những cái lúc mà hoàn cảnh khó khăn ở đây thì chúng ta thấy là thế giới di động là một trong những cái cổ phiếu mà giúp gì ạ nó đã cải tiến và hiện tại nó có rất nhiều các gì ạ sản phẩm mới đưa vào hoạt động chính vì vậy thì không những gì ạ cái doanh thu bị ảnh hưởng ở cái đoạn đầu nhưng ở trong đoạn sau này thì bắt đầu thấy tốc độ bắt đầu nó hội sinh đây là một trong những cổ phiếu rất là quan trọng và một cái điều thứ ba nữa có thể anh chị em và một số các bạn có thể bỏ qua đây là cái bỏ qua rất nguy hiểm đó là khi mà cổ phiếu đã vượt qua cái đỉnh 52 tuần thực ra 52 tuần hay là cái đỉnh cao nhất trong một cái mọi thời đại đây thì rõ ràng đây là một cái à, thử thách nhưng đây là cái thử thách rất là tuyệt vời bởi vì trong những giai đoạn này cổ phiếu đã bị rũ bị gì ạ bị thị trường đã rũ bỏ nhưng tuy nhiên hiện tại cổ phiếu đang mạnh hơn thị trường những cái cổ phiếu mạnh hơn thị trường là những cổ phiếu mà chúng ta cần lưu ý bởi vì những cái cơ hội nó không đến với chúng ta nhiều lần đâu nó chỉ đến cho chúng ta trong một vài lần và nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội thì chúng ta sẽ không có cơ hội để mua những cổ phiếu tương tự như này nên chính vì vậy thì đây là cổ phiếu mà chúng ta có thể quan tâm hàng đầu trong cái giai đoạn tới các bạn nào có hiểu điều này không ạ nếu bạn nào nắm rõ được thì hãy comment số 1 đấy ạ tại vì trong cái chương trình này để phân tích hàng bao nhiêu nghìn cổ phiếu bao nhiêu trong cổ phiếu thì không thể gặp không thể phân tích rõ chi tiết được nhưng các bạn sẽ thấy rằng là từng cổ phiếu một từng cái nhóm cổ phiếu để các bạn có thể thấy rõ được cách để chúng ta phân tích cách để chúng ta lựa chọn cách để chúng ta quan sát cách để chúng ta hiểu rõ được cái nhóm nào cần tham gia cũng là nhóm cổ phiếu đấy chúng ta PPMG à, ờ, PNG thì rõ ràng là trong đoạn này nó cũng dao động rất lớn và nó cũng đang trong những cái đợt mà thu hẹp về khối lượng thì đây cũng là một cổ phiếu chúng ta thấy rằng là nó cũng đang có dấu hiệu vượt qua một cái vùng cản rất là lớn bởi vì trên vùng cản đó là những nguồn cung treo lơ lửng rất nhiều nhà đầu tư bị thua ở đây nhưng khi mà nó đã có một cái giai đoạn rất là lâu dài xu hướng trung hạn ngắn ngắn hạn đang tốt những cái đợt rút bỏ như này nó đang gì ạ dần dần được thu hẹp lại thì đây cũng là một cái cổ phiếu có cơ hội rất là lớn trong cái đợt này cổ phiếu thứ ba cổ phiếu kinh đô cũng tương tự như vậy những cái đợt mà chúng ta thấy là cổ phiếu mà giáp tết những cổ phiếu nhóm kinh đô này cũng được hưởng lợi rất lớn về những cái gì ạ về hàng hóa về các dịch vụ về gì ạ đặc biệt là những cái sản phẩm cuối năm chỉ có những cái ờ, công ty bánh kẹo như này mới được hưởng lợi lớn thì đây cũng là một trong cái mà chúng ta gọi là cái cổ phiếu chúng ta cần quan tâm tiếp theo chúng ta có thể có những cái cổ phiếu khác như Vinamilk ở ờ, Vinamilk thì trong thời điểm này nếu chúng ta nhìn quan sát thì chúng ta thấy rằng là uh, rõ ràng chúng ta cũng thấy là đây là một cái cổ phiếu gì ạ cổ phiếu uh, ngành bán lẻ những cái cổ phiếu mà thiết yếu với chúng ta nhưng hiện tại thì cổ phiếu này chúng ta có lẽ là cần thêm thời gian nên ở đây chúng ta thấy là tuy rằng một số anh chị em rất là mong muốn là Vinamilk cũng là một trong những cái cổ phiếu nằm trong cái rổ mà chúng chia sẻ thì có hai cái cổ phiếu Vinamilk và cổ phiếu Masan là hai cổ phiếu mà hiện tại Dũng chưa đưa vào dù là thế nào thì Dũng cũng thấy rằng là nó chưa đáp ứng được tất cả tiêu chí hoặc một số các tiêu chí mà Dũng đưa ra thì đây chính là những cổ phiếu mà hai cổ phiếu Vinamilk và cổ phiếu Masan nó không phải là những cái cổ phiếu mà trọng giai đoạn này Dũng đưa vào anh em có nắm rõ đúng không ạ thế là đây là cái để chúng ta nhìn nhìn rõ hơn nhìn thấy thấy một cái là không phải cái gì nó cũng tốt ạ dù là chúng ta mong muốn là tốt nhưng chưa chắc đã tốt ok xin cảm ơn bạn uh, Nguyễn Tuấn Vũ ạ à, bạn Tuấn Vũ Vũ Vũ Tuấn ạ ok ok ạ cái vấn đề ở đây các bạn sẽ thấy là cái quan trọng đây là đây là những cái cổ phiếu trong cái phiên hôm hôm nay ấy, thì các bạn thấy là không phải là phân tích nó tốt hay nó xấu mà đây phân tích những cái cổ phiếu một số các bạn có thể nắm rõ được cái phương pháp của Dũng thì các bạn sẽ thể hiểu hiểu rõ cổ phiếu nó cao nó càng lên nữa cổ phiếu nó thấp nó lại tiếp tục xuống nữa nên không phải là cao hay thấp mà quan trọng là cổ phiếu gì ạ à, nó đang ở giai đoạn nào trong chu kỳ của nó các bạn hiểu không ạ nó đang ở giai đoạn nào trong chu kỳ của nó chứ còn nếu các bạn thấy rằng là gì ạ à, các bạn cứ nói là cao hay thấp cổ phiếu nó cao nó còn cao nữa thấp thì nó còn thấp nữa những cổ phiếu mà vượt qua đỉnh 52 tuần thì nó lại tiếp tục đỉnh 22 năm tuần cổ phiếu nào nó gãy đỉnh đáy 22 tuần thì tiếp tục gãy đáy 52 tuần nhưng không phải là chúng ta cứ thấy rằng nó cao thấp tại vì chúng ta vẫn sử dụng những cái gì ạ à, cái quan niệm cũ những cái tư duy cũ để đưa ra những cái để phán xét trong đầu tư của mình nên chính vì vậy thì ờ, theo các bạn các bạn biết rằng là đây nó là những cái gì tổng kết để cái sơ lược thì chúng ta nắm rõ thôi còn hôm nay chúng ta chưa phải là phân tích kỹ được bởi vì thời gian chúng ta gọi là có hạn nên ở trong cái buổi này anh chị em nên nhớ là Dũng chỉ phân tích cái góc nhìn góc nhìn tổng quan đấy ạ còn để mua được hay không thì các bạn sẽ biết rằng là nó sẽ cần về một số các tiêu chí về các yếu tố về phân tích kỹ thuật về những cái điểm nhấn về điểm pivot ra sao tất cả những điều đó thì chúng ta cần phải nắm rõ được đúng không phải nắm rõ được phải cần phải hiểu rõ được bây giờ nếu phân tích khoảng tất cả bao nhiêu số ngành thì tự nhiên cho một cái gì ạ cái xác suất đưa vào thì rõ ràng thì có lẽ là rất là là khó để đưa ra quan trọng là Dũng thấy rằng là những cái gì mà Dũng nhìn quan sát thấy rằng là nó có những cái gì ạ cái điểm nhấn để chúng ta thấy được bởi vì trong này thì có thể nó sẽ có khoảng độ một vài cổ phiếu là những cái điểm nhấn gì ạ đúng không ạ cổ phiếu để nó tốt hay nó xấu đúng không nó sẽ có những cổ phiếu tốt cổ phiếu xấu nhưng ở đây chúng đang phân tích một cách mang tính chất là gì ạ để để chúng ta hiểu rõ được à, hiểu rõ được là những cái cổ phiếu nó vượt qua đỉnh năm hai tuần những cổ phiếu nó vẫn gì ạ thị trường chung nó giảm mà vẫn tích lũy được tại vì cơ hội lúc này nó không phải giống như nạn trước các bạn mua thì các bạn thấy là à, mua cổ phiếu nào sớm muộn lên sẽ có những cổ phiếu nó sẽ không bao lên nữa thậm chí là chúng ta mất rất nhiều thời gian mất thằng à, nửa tháng mất nửa năm thậm chí là mất 6 7 tháng không lên được nên chính vì vậy thì các bạn đừng có kỳ vọng là tất cả cổ phiếu nó lại tăng giống như trước nữa mà chúng ta chỉ có một một nhóm ít một nhóm ít rất là ít ít để các bạn có thể cưỡi lên những con sóng đấy để các bạn có thể chiến thắng thôi còn nếu bây chúng ta lại cầu nguyện để mua giống như trước thì có lẽ là không có đâu ạ khi mà gì ạ à, nhà đầu tư ai cũng nghĩ là nó chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền thì đấy là những cơ hội cuối cùng để chúng ta thoát ra khỏi thị trường còn cái giai đoạn này cái giai đoạn mà các bạn thấy rằng là nếu những ai đã tham gia hoặc theo dõi như trình của Dũng thì những cái chương trình của Dũng á, có sự khác biệt đó là nếu thị, thị trường mà đang đi lên đó thì ai cũng thành công nhưng các bạn thấy là lúc mà thị trường nó xấu nhất lúc mà thị trường mà nó gì ạ à? nó chỉ có khoảng những cái cổ phiếu ít nhất ít tức là cái số lượng cổ phiếu ít nhất số lượng cổ phiếu mà nó hạn hữu nhất thì những cái hệ thống của Dũng này các bạn mới thấy là nó có tác dụng nó nó có cái sự khác biệt như nào với tất cả những hệ thống đầu tư khác ok chúng ta sẽ tiếp tục nói đến một số ngành nữa có lẽ các bạn sẽ thấy là những ngành dầu khí đúng không à tiếp tục xin lỗi là ngành à, ngân hàng tại sao cái ngành ngân hàng nó lại gì ạ gì ạ tại sao ngành ngân hàng nó lại được hưởng lợi đơn giản như vậy thế thì cái nhỏ ngành ngân hàng nó được hưởng lợi bởi vì thứ nhất là này chúng ta biết rằng là cái thời điểm mà chúng ta nhìn về góc nhìn toàn cảnh đó là gì ạ ở thực tế thì uh, cái kỹ thuật bây giờ chúng ta thấy là ngân hàng nó đang đưa tất cả cái công nghệ số vào để chúng ta thấy là hoạt động công nghệ số các công nghệ nó cái quan trọng nhất trước đây chúng ta thấy là cái việc gửi tiết kiệm đó là cái rửa chúng ta thấy là ngân hàng ăn chênh lệch về cái gửi tiết kiệm rất là cao đúng không ạ đến bây giờ thì mọi thứ nó có sự khác nhau rồi ạ mọi thứ gì ạ nó đang có sự khác nhau đó là bắt đầu họ bắt đầu ờ, quản lý bằng dịch vụ vì dịch vụ đó là cái quan trọng bởi vì tất cả ngân hàng lớn trên thế giới họ gì ạ họ thu phí dịch vụ hoặc một cái những cái cái cái mảng khác để họ có thể chi trả cho như là cái lợi tức của lợi nhuận của mình trong cái đầu tư nên chính vì vậy thì bạn biết rằng là uh, trong những thời gian tới những cái ngân ngân hàng nào mà chúng ta thấy áp dụng cái công nghệ tốt nhất những ngân hàng nào mà chúng ta có gì tăng trưởng mạnh nhất thì đó là những ngân hàng mà đó sẽ có thể là những ngân hàng mà chúng ta cần lưu ý tuy nhiên thì hiện tại chúng ta thấy có quá nhiều ngân hàng và chúng ta phải lựa chọn những nhóm ngân hàng nào những ngân hàng nó tốt có thể một số các bạn sẽ thấy là à chúng ta yêu một cổ phiếu Vietcombank thì đúng không cổ phiếu ngân hàng Vietcombank sau đó nó trả lên thì chúng ta bảo rằng là Ồ, Vietcombank ờ, nó thế nọ thế kia tại vì các bạn không biết là cổ phiếu nó đang ở đâu các bạn đi một con tàu thì các bạn phải biết là con tàu nó đang đi đúng đường hay đúng hướng hay không nên tất cả ở giai đoạn này các bạn biết rằng là những cái cổ phiếu mà có quy mô nhỏ thì tốc độ tăng trưởng nó nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ gì à, tăng trưởng của những cái doanh nghiệp lớn nhưng có một cái điều mà chúng ta đang bị sai lầm lớn là chúng ta thấy là chúng ta yêu thích cổ phiếu bởi vì nó nổi tiếng những cổ phiếu nào nó nổi tiếng những cái cổ phiếu nào nó chúng ta yêu thích như là Vinamilk thì thực sự nó không tăng mạnh vừa rồi chúng ta thấy là những cổ phiếu rất là là là là blue chip như là cổ phiếu gì ạ à? các bạn sẽ thấy rằng là trong cái nhóm này nếu các bạn nào đầu tư Vinamilk đúng không ạ những bạn đầu đầu tư gì ạ à? uh, Vietcombank các bạn đầu tư GAT ở ờ, Vingroup thì các bạn trả được một lợi nhuận thế nào cả bạn thậm chí là thậm chí bị lỗ được rất ít khi mà các bạn thấy rằng là sau khi đó đến những cổ phiếu gì ạ ngành à, chứng khoán những cổ phiếu dầu khí à, PVD những cổ phiếu khác thì nó lại tăng rất mạnh thậm chí là trong cổ phiếu ngân hàng các bạn nhìn thấy là có những cổ phiếu nó tăng hàng trăm phần trăm nhiều phần trăm trong đó thì việc ông banh không định lượng những cái ảo tưởng hay sức mạnh của chúng ta nhìn về cổ phiếu theo cái gì cái tư duy cũ bởi vì chúng ta phân tích là phân tích những cái yếu tố mà chúng ta cảm nhận như vậy nhưng thực tế gì ạ nó không đúng bởi vì chúng ta biết rằng là cái những cái cổ phiếu chúng ta đấy là năm 2010 17 ấy, thì rõ ràng cái cổ phiếu PV à, VP Bank đúng không ạ là cổ phiếu mà chúng ta thấy là trước đó họ cho vay tỷ lệ rất là cao khi một cái tỷ lệ vay rất là cao như vậy thì dẫn đến một cái gì ạ dẫn đến chúng ta thấy là à cái rủi ro lớn nhưng thực tế lúc mà kinh tế nó hồi phục thì cái cổ phiếu đấy cái nhóm đấy nó lại tăng trưởng rất là mạnh cái nhóm đấy là tăng trưởng rất mạnh và chính vì vậy các bạn thấy rằng là các bạn hiểu rõ rằng là các bạn cần phải làm gì để các bạn có thể uh, nắm rõ được cái cái cái cái vận động của nó để trước khi mà chúng ta giao dịch một cách tốt nhất trong thị trường nên thay vì thế chúng ta phải nắm rõ được gì ạ đầu tiên là mọi thứ phải đơn giản hóa sau đó các quy trình quy trình sau đó chúng ta gì ạ quy trình sau đó chúng ta hành động chúng làm tối ưu tối ưu hóa và chúng ta mới gì ạ đưa đưa vào tự động hóa cái quy trình chúng ta được nên mọi thứ chúng ta cần phải nắm rõ được nó như thế nào cái cổ phiếu của ngành ngân hàng chúng ta cũng thấy tương tự như vậy trước hết là chúng ta thấy rằng là xem là tất cả cổ phiếu chúng ta nó đang ở giai đoạn nào đúng không? giai đoạn mạnh như là giai đoạn yếu giai đoạn gì ạ giai đoạn lên giai đoạn xuống giai đoạn gì ạ tất cả những cái điều đó thì chúng ta cần phải nắm rõ được thay vì chúng ta lại cứ mua bởi vì chúng ta yêu thích vì bạn bè chúng ta nói là tốt vì gì ạ người thân chúng ta tốt vì ai đó nó tốt hay là chúng ta mua một cái dịch vụ của ngân hàng đó nó tốt nên chính như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích một số các cổ phiếu ngân hàng để anh chị em có thể nhìn rõ được đầu tiên chúng ta thấy là cổ phiếu Vietcombank vậy Vietcombank giai đoạn trước chúng ta thấy nó không lên gần như là không lên ạ khi nó lên thì lên rất chậm từ đỉnh này nó lên gần như không lên nhưng khi rơi lại rơi hết và chúng ta thấy rằng là đợi mãi một năm cổ phiếu không lên và khi nó rơi lại rơi toàn bộ nhưng cái những cổ phiếu này là chúng ta thấy là rõ ràng nó vẫn đang có một cái gì ạ cái quá trình tích lũy khi nó tích lũy ở lại cái vùng 99 100 này thì cái cơ hội cổ phiếu này có thể lên 120 130 thậm chí là lên hơn số rất nhiều bởi vì cái cơ hội cái tích lũy này nó vẫn là một cái cơ hội rất là tuyệt vời đúng không đây là một cái cổ phiếu mà Dũng thấy rằng cái cơ hội tiếp tục vào quý 1, quý 2 năm 2021. Đây là cái một cái cổ phiếu mà theo Dũng đó là cổ phiếu cần quan tâm. Ở cổ phiếu tương tự như vậy, Techcombank có lẽ các bạn cũng thấy rằng là Techcombank nó cũng đã tăng rất là mạnh. Những nhịp đầu tiên khi mà tăng ở vùng trên này các bạn thấy không là sau bị rũ bỏ và nó bước vào một chu kỳ tăng. Với cái chu kỳ tăng này thì cái việc mà cổ phiếu bị rũ bỏ và chúng ta thấy là những cái mà cổ phiếu chúng ta gọi là đây là mô hình hai đáy các bạn nhớ nhá đây là một cái mô hình hai đáy các bạn thấy đây là mô hình hai đáy đáy thứ nhất và đáy thứ hai đáy thứ hai rũ bỏ toàn bộ các nhà đầu tư yếu phía và sau khi hồi phục thì trên cái đỉnh này này cái cổ phiếu này nó cần phải tích lũy tích lũy có thể tích lũy trong vòng một hai tuần có thể tích lũy nhiều hơn nhưng để đảm bảo cái gì đảm bảo cái sự gia tăng của cổ phiếu này các bạn muốn uh, Dũng tiết lộ một cái bí mật rất là nhỏ ở trong cái vùng này không ạ nếu các bạn nào muốn thì Dũng sẽ tiết lộ ngay ạ Ok đây là một phần rất quan trọng Techcombank <clears throat> ok đấy là các bạn sẽ thấy là mọi thứ nó cần phải gì ạ tiết lộ được cái phần bí mật thay vì chúng ta cứ mua theo một cái cách gì ạ cái thói quen cũ và khi chúng ta mua theo kênh cũ cổ phiếu chưa đạt đấy chưa chưa đạt được thì chúng ta sẽ mua vào là chúng ta dính đòn ngay hello các bạn đã nhìn thấy chưa theo dõi rõ được màn hình chưa à, cái cổ phiếu này chúng ta sẽ nhìn về mọi góc cạnh khác nhau tại vì chúng ta nhìn rồi đúng không thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn về góc cạnh khác nhau có lẽ nói về pha thì các bạn có thể nói về Dũng sẽ phân tích được một số các uh, cách phân tích khác nhau Cái thứ nhất là các bạn thấy là cổ phiếu nó gì ạ à, nó tích lũy khá là dài cổ phiếu này cũng là một trong những cổ phiếu tăng trưởng với thời gian tích lũy ở đây chúng ta thấy là rất là xa rất là dài và trong quá trình tích lũy này thực tế đến cổ phiếu này thời điểm này chúng ta cũng chưa biết là cổ phiếu có lên đấy không nói một cách gì ạ một cách ngắn gọn một cách gì ạ mang tính chất là là là là là, là để phân tích theo kỹ thuật thì nếu một số anh chị em thấy là cổ phiếu đã gì ạ đã vượt qua cái đường trung tâm 20 ngày rồi đấy là chúng ta thấy là tốt nhưng thực tế những cái này chúng ta cần phải hiểu đơn giản qua một số các cách phân tích như sau cái đầu tiên nếu chúng ta nhìn thấy một cái quá trình tăng rất mạnh đấy thì chúng ta gọi là chạy nước rút và cái nhịp đầu tiên bị điều chỉnh và sau khi điều chỉnh này cổ phiếu bị rút bỏ lần thứ hai chúng ta gọi đây là cái đáy thứ nhất và đây là đáy thứ hai với cái đáy thứ hai này nó sẽ xảy ra hai trường hợp nếu cái đáy thứ hai này khối lượng lớn mà vượt qua cái đáy này thì khả năng bị giảm tiếp là rất cao nhưng tuy nhiên cái đáy thứ hai giảm nó lại tiếp tục kéo lên với một cái khối lượng lớn thì đây chính là điều tích cực các bạn có hiểu rõ đáy thứ hai thường là thấp hơn đáy thứ nhất hoặc là nếu nó có cao hơn hoặc là ngang bằng thì nó phải là tạo ra một cái quá trình rũ bỏ rất là quyết liệt trước khi sự hồi phục đây là cái đặc tính đầu tiên để cho chúng ta biết rằng là lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ cá nhân bị tiêu diệt bị uh, rũ bỏ giai đoạn này đã hết và đây chính là cái cơ hội để cổ phiếu này bắt đầu hồi phục các bạn có nắm rõ được không ạ ok các bạn nếu bạn nào hiểu rõ thì hãy cho Dũng một cái comment được không ạ tại vì đây là cái cách mà chúng ta cần phải gì ạ cần phải nắm rõ được thay vì chúng ta là cứ phân tích theo kiểu như là các trường phái không biết là sóng Elliot đây là sóng 5 sóng 6 có bác thì bảo là đây là sóng 5 có bác bảo sóng 6 có bác thì cũng biết là sóng A sóng B sóng C cả cuối cùng chúng bị loạn loạn trưởng khi loạn trưởng thì à, tâm mà mà động thì làm sao mà mà có thể mà đưa ra quyết định tốt được nên ở đây chúng ta sẽ phân tích là mục thứ nhất là chúng ta gọi sử dụng mô hình hai đáy cho nó nhanh mô hình hai đáy này thế để, để cái mô hình hai đáy này nó thành công thì đầu tiên thường là sau khi nó vượt qua cái đỉnh trung tâm này này đây là cái đỉnh trung tâm các bạn nhớ này đỉnh trung tâm khối lượng lớn thì nó vượt qua khối lượng lớn rồi có hai cách để vượt qua đỉnh trung tâm một là sẽ tích lũy ở trên vùng này trên vùng này và khi mà nó tích lũy trên vùng này cái cách mà tích lũy trên vùng này các bạn nhớ này và cái để nó vượt qua cái đỉnh trung tâm này có một công thức đó là các bạn này nó vượt qua này vượt qua thì cái khối lượng nó ít nhất phải vượt qua cái này đầu tiên là khối lượng nó phải vượt qua được cái khối lượng giảm này mạnh nhất ra sau đó thì khối lượng nó phải vượt qua được cái khối lượng ở đây đây là cái khối lượng trung tâm ở đây đây là cái khối lượng cao nhất ở vùng này Nên nhìn nếu chúng ta nhìn cái khối lượng ở đây khối lượng ở đây thì khối lượng ở đây nó giảm sâu hơn nên chính vì vậy thì cái điểm mà nó nó nó vượt thoát ở trên cái đỉnh cao này nó phải là cao hơn bởi vì lúc này nó cần phải thu hút toàn bộ cái lượng bị rũ bỏ bị bắt đáy ở lụy nhà đầu tư bị bị à, chúng ta gọi là bị à, thị trường nó gì ạ nó, nó đạp mạnh dẫn đến chúng ta gọi là bị những cái cái hậu quả nó nghiêm trọng ở cái vùng này thì nếu chúng ta thấy nó vượt qua thì những cái sự xác nhận này thành công còn nếu nó không vượt qua thì nó lại tiếp tục kéo lên và nó quay trở lại và đó là lý do vì sao chúng ta làm gì chúng ta không hiểu bản chất chúng ta làm gì chúng ta nắm được xu hướng làm gì mà chúng ta hiểu được nguyên lý hoạt động của nó thì dẫn đến chúng ta bị thua lỗ và lúc này khi mà chúng ta bị thua lỗ thì chúng ta bảo là à cái mục ông nào đó ông nói theo một cái gì đó mà chúng ta không hiểu và dẫn đến là gì ạ chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro thì um, một số bạn hỏi sóng đâu hỏi sóng đây là cái cách để Dũng nói để các bạn sẽ thể hiểu đơn giản thế thôi tại vì thực ra sóng Elliott thì chúng ta cũng sẽ có rất nhiều các uh, phân tích khác nhau nhưng thường thì các bạn sẽ thấy đây nó có thể là gì ạ sóng gì ạ sau khi đề sóng năm đúng không sau khi sóng năm và bây giờ có thể nó hồi phục đúng không sóng 4 và đây là hồi phục sóng năm sóng năm nó có sóng mở rộng đúng không sóng năm sóng mở rộng và rất nhiều cái sóng khác nữa nên chính vì vậy thì chúng ta thấy là nếu chúng ta học ở đâu thì chúng ta nên nắm và tập trung vào một cái hiểu cái hiểu biết rõ ràng về nó thay vì chúng ta học quá nhiều phương pháp dẫn đến là tẩu hòa nhập ma à, đúng không tàu hỏa nhiễm ma rất là là mệt ok chúng ta tiếp tục đến gì à? đây chúng ta cách như vậy còn cách thứ hai là nó gì nó chạy ngay nó vượt thoát ngay các bạn lưu ý này nếu nó chạy ngay nó chạy thoát ngay ấy, thì cái khả năng vượt thoát nó rất là thấp bởi vì chúng ta thấy là cổ phiếu nó lên từ 30 30 nếu mà nó đi từ đây nó lên khoảng độ 10 phần trăm nữa thì nó sẽ lên bao nhiêu tức là từ 30 lên 36 là 20 phần trăm đúng không 2 phần trăm nó lên 10 phần trăm là 30 phần trăm cái nhịp mà tăng khoảng 30 phần trăm từ đây đến đây rất là khó nên chính vậy cái khả năng nó tăng tăng tiếp là thất bại các bạn có hiểu không ạ nên cái kịch bản để thành công nó là kịch bản đi ngang và xác nhận đấy là cái, cái đầu tiên nếu anh chị em là muốn nắm rõ được cái nguyên lý hoạt động của nó thì các bạn cần phải nắm rõ được bởi vì khi mà nó diện nó bỏ qua nguyên lý tích lũy mà nó chạy ngay thì đó là cái chúng ta gọi là thảm họa trong đầu tư ok đây hôm nay là đầu năm mới thì Dũng sẽ chia sẻ các bạn thấy rằng là có rất nhiều cổ phiếu ở đây các bạn cũng thấy là cái cổ phiếu gì ạ? BIDB BIDB là cổ phiếu gì ạ nếu nói về các cổ phiếu trong cái nhóm ngân hàng nó đang là cổ phiếu bét bạc tại sao bét bạc những cổ phiếu kia nó vẫn đang gì ạ chúng ta nhìn để phân biệt này. một cái cổ phiếu Vietcombank nó đã gì ạ nó đang ở chu kỳ tăng nó vẫn đang tích lũy ở trên chu kỳ tăng trong khi đó gì ạ BIDB đang ở gì ạ sideways tích lũy sideways nó đang yếu một thằng thì là đang xuất phát đúng không ạ một thằng vẫn đang chạy xuất phát trong đó một thằng nó đang gì ạ đang gì ạ tiếp tục uh, chạy một cái giai đoạn mới rồi tức là nó đã xuất phát xong rồi và nó chạy về đích và nó đang nghỉ ngơi và tiếp tục chạy các bạn có thể hiểu một thằng thì bắt là quay trở lại xuất phát lại chứ nó nghỉ nó đi đến đây nó gì ạ nó không tồn tại được nó lại gì ạ tiếp tục nó bỏ cuộc mà nó chơi nhịp hai thế thì nếu mà hai cái ông mà cùng chơi một ông là gì ạ chơi đến đây bỏ cuộc chơi nhịp hai một ông thì tiếp tục gì ạ à, nghỉ ngơi và tiếp tục nạp năng lượng trước khi xuất phát nữa thì ông nào là ông mạnh hơn các bạn có thể thấy rằng giả sử như ông này là ông gì ạ ông hai ông uh, ờ, bay là ông một BIDB là hai thì theo các bạn thấy BIDB khi Techcombank và BIDB ai lớn hơn ai ạ? Techcombank lớn hơn BIDB hay là BIDB lớn hơn Techcombank? Chúng ta comment cái thử cái xem là như nào. Ok ạ. Chúng ta đang đánh giá một cách góc, khách quan bởi vì một số bạn sẽ thấy rằng là ở ờ, BIDB gì ạ? Nó đang rẻ còn Techcombank nó đang đắt. Thế bây giờ đắt hay rẻ? Chúng ta phải xem đắt hay rẻ chứ không phải là mang tính chất là gì ạ? Tốt hay xấu dựa vào gì ạ những cái món hời càng đắt thì lại càng gì ạ? có giá trị đúng không chúng ta thấy là một cái nhà mặt phố thì nó rõ ràng là nó đắt mà nó thậm chí là sắp ra tiền trong khi đó thì cái nhà trong ngõ không bán được cũng như là bán mãi không bán được nên cái chính vì vậy chúng ta cần phải có tư duy lớn đó. tư duy lớn là cái mà chúng ta nắm rõ được trong ờ, cuộc thi marathon thì chúng ta cũng biết thằng nào nó khỏe hơn đi mà chơi thấy thằng nào rẻ thế thì đây rõ ràng chúng ta thấy là cái nhóm BIDV nó mạnh hơn CTG chúng ta tương tự như vậy CTG nếu mà nói về so với thằng là Techcombank CTG hiện tại đang yếu hơn rõ ràng thời điểm này đang sẽ yếu hơn Techcombank có thể nó đang gì ạ pha A này và tiếp tục đến về pha B và tới đây chúng ta thấy là trong pha B một số anh chị em này đã học thì các bạn thấy là cái pha này nó có thể nó đây là cái điểm nha khối lượng rất là lớn nếu cái khối lượng mà khối lớn nếu trong trường hợp nó tích lũy trong cái pha C này đây là pha, pha A là pha giảm pha B là pha hồi pha C là pha đi ngang đi ngang nếu khối khối lượng mà trong cái đợt xác nhận này, này xác nhận các bạn nhớ nhỉ cái sự xác nhận này mà khối lượng nó thấp hơn cái gì ạ cái cái điểm rũ bỏ này thì đều là khả năng thất bại là cao nên chúng ta sẽ không mua chúng ta so sánh cái khối lượng ở vùng này này những cái đợt rũ bỏ này khối lượng nó cao hay thấp nếu khối lượng nó nó xác nhận mà nó cao thì thất bại còn nếu nó tiếp tục đi lên chúng ta sẽ mua nên rõ ràng chúng ta thấy mua một cổ phiếu không phải là chúng ta cứ mua bừa mua bãi mua theo cảm tính là được mà chúng ta cần phải mua khi mà cái sự xác nhận nó có độ an toàn đấy là nên cổ phiếu này chúng ta cũng thấy là rõ ràng cái xu hướng hồi phục của thị trường chung cổ phiếu này cũng đang hưởng rất lợi nhưng tuy nhiên thì rõ ràng có thể chúng ta thấy là cái những cái cổ phiếu mà nó được hưởng lợi là những cổ phiếu mà nó đã sắp vượt qua đỉnh của nó còn những cổ phiếu nó yếu hơn là những cổ phiếu đã bị à, thị trường đánh gục còn những cổ phiếu mà à, chạy chậm hơn nữa thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ quan sát thì trong cái cuộc miệng cuộc thi marathon này chúng ta sẽ thấy là rõ ràng là những cổ phiếu nào là chúng ta cần thì mua là phải mua cổ phiếu tốt nhất sau đó cổ phiếu thứ nhì thứ ba chứ không phải chúng ta cứ nhóm ngân hàng là cổ phiếu tốt chúng ta nhảy vào chúng ta mua thì đó là cái mà chúng ta gặp rất nhiều rủi ro à, cổ phiếu uh, gì ạ cổ phiếu tiêm phong banh theo anh chị cái cổ phiếu tiêm phong banh thì sao chúng ta sẽ nói một phần cuối cổ phiếu này để cho anh chị em thấy là tiêm phong banh bởi vì hôm nay chúng ta chỉ nói một vài cổ phiếu thôi một số anh chị em hỏi là một số cổ phiếu khác thực ra là chúng ta còn rất nhiều cơ hội tại vì hôm nay đến mùng 6 chúng mày làm đúng không nên mỗi hôm Dũng sẽ phân tích chúng ta góc nhìn riêng từng một cái nhóm cổ phiếu một tại vì hôm nay chúng ta thấy là chúng ta cần phải phân tích ba cái nhóm cổ phiếu đầu tiên các bạn thấy rằng là để các bạn nắm rõ được thế vậy tiên phong banh theo anh chị em nó tuyệt vời hay không tuyệt vời nó xấu hay nó tốt nó như nào với góc nhìn một số anh chị em đã biết rồi một số anh chị em có thể chưa biết thì chúng ta có thể so sánh ngay thời điểm này thì trong cái nhóm chúng ta biết Techcombank, Techcombank, Vietcombank, BIDB thì những cái Techcombank theo anh chị em nó đứng số bao nhiêu trong nhóm mà chúng ta thấy ạ? Trong cái cuộc thi marathon, nếu trong cuộc thi về đua ngựa, đua chó các thứ thì các bạn sẽ gì ạ? đặt cược vào những cổ phiếu này bao nhiêu? Trong cái quá trình phân tích về nội lực, phân tích về cái gì ạ? Mọi thứ của nó đang trong một cái mà chúng ta chưa biết được rõ nhưng về hình dáng, về sức khỏe, về các thứ chúng ta đã nhìn thấy cổ phiếu này đứng số bao nhiêu trong cái nhóm Techcombank đúng không Vietcombank BIDB CTG đấy thì chúng ta phải cần phải đánh giá trong một cách nó không đúng hoàn toàn nhưng chúng ta cũng đã nhìn thấy một cái góc độ nào đó đúng không còn vấn đề chúng ta cần phải đủ lượng trước khi nó thay đổi về chất thay vì chúng ta lại gì ạ nó cần phải đủ lượng trước khi trận đây chúng ta chỉ đánh giá bề ngoài thôi còn đủ lượng hay không thì chúng ta cần phải nắm rõ được gì ạ đúng không đủ lượng hay không thì chúng ta cần phải nắm rõ được là cổ phiếu đó nó tích lũy khi nào chắc chắn là sau khi mà thị trường hồi phục đầu đầu năm cái khả năng thị trường bắt đầu có những đợt hồi phục là cao à, tiếp tục à, tăng là cao nhưng những cổ phiếu đó có thể sau đó thì có thể nó tiếp tục cần tích lũy và chúng ta biết rằng là trong giai đoạn này Dũng muốn nhấn mạnh các bạn cái số lượng cổ phiếu thành công số lượng cổ phiếu mà mà để có thể đạt được những kỳ vọng nó không nhiều nên chính vì vậy thì thay vì các bạn muốn thành công thì các bạn thì cần phải cho mình những kiến thức những cái trải nghiệm hiểu rõ được cái bản chất của nó đầu tư mà không nắm rõ được cái, cái bản chất cái trải nghiệm thì sẽ là một cái thảm họa đúng không đấy là thảm họa và nếu không có gì không có gì thì vào tối ngày mai chúng ta sẽ tham gia một chương trình đó là bí mật đầu tư từ An Z thì ờ, có lẽ là một số anh chị em Dũng sẽ gửi cái room trong cái gọi là bí mật đầu tư trong Facebook anh chị em vào để live stream trực tiếp giống như hôm nay ngày mai Dũng sẽ test thử cái room đó nếu mà được thì Dũng thông báo trên cái room để anh chị em có thể nắm rõ được thì đây là toàn bộ cái chương trình để các bạn có thể nắm rõ được nếu anh chị em nắm rõ được cái gì ạ cái ngành nắm rõ được hiểu rõ được nguyên lý nắm rõ được cái gì ạ à, thấu hiểu được cái cái cái cái cái, cái vận động của nó thì chúng ta sẽ biết rằng thị trường nó như nào thì hôm nay chúng ta thấy rằng là một cái phần để chúng ta biết rằng là trong cái nhóm ngành thì cái cổ phiếu nào là ok chúng ta còn một số cái ngành tiếp thì chúng ta sẽ nói vào buổi sau nhưng đây là những cái mà cái cổ phiếu cái nhóm cổ phiếu có thể anh chị em đã nhìn thấy góc nhìn Ờ, nào đó thì có lẽ với Dũng thì những cái cổ phiếu giả sử như là Tiên Phong Banh các bạn đang nhìn thấy nó cũng là gì ạ một cái cổ phiếu mà tăng tốc rất mạnh nó cũng đã bị rũ bỏ ở trong quá trình rũ bỏ các bạn nhìn thấy là nó đã hình thành những pha rất rõ ràng pha A pha B đúng không và đang hình thành những pha C ạ nếu bạn một số các bạn biết rồi thì pha C nó đã có cái sự rũ bỏ những đợt rũ bỏ này thì ạ cái độ chúng ta thấy là cái khả năng bị bán tháo không diễn ra nên chính vì vậy thì đây chính là cái cổ phiếu mà theo Dũng nó có thể nằm trong hai trong ba cổ phiếu mạnh nhất trong cái nhịp này cổ phiếu đầu tiên là phong banh à, là Techcombank đúng không Techcombank cổ phiếu hai là phong banh và cổ phiếu 3 CTG đấy là cổ phiếu CTG thì yếu hơn còn BIDB cũng là cổ phiếu cần nhiều thời gian hơn việc Vietcombank cũng cần thêm nhiều thời gian hơn trước khi nó bước vào chu kỳ mới nên chính vậy thì dòng ngân hàng cũng là một cái dòng mà có thể chúng ta thấy là chỉ trong quý 1 thôi ạ quý 1 ở trong thời gian tới nó sẽ là những cái cổ phiếu mà chúng ta cần lưu ý không phải tất cả cổ phiếu ngành ngân hàng vì trong cái quý 4 đúng không quý 4 năm 2020 chúng ta thấy là chỉ có rất ít ngân hàng như là Bitbank đúng không? Bitbank tăng mạnh và chúng ta thấy là nó không phải cổ phiếu nào trong cùng nhóm thì nó có thể diễn ra một hoặc hai cổ phiếu thành công thôi nên chính vì vậy thì anh chị em thấy rằng là nếu chúng ta phân tích chúng ta đánh giá thì chúng ta có thể có rất nhiều cái cơ hội để biết rằng cái nhóm nào mạnh nhất tốt nhất thì với cái việc mà hôm nay Dũng phân tích có thể còn nhiều cổ phiếu ngân hàng khác nhưng cách mà Dũng phân tích thì các bạn hiểu nguyên lý hoạt động của nó nguyên lý thứ nhất là các bạn nhìn xu hướng một là các bạn phải nắm rõ xu hướng thứ hai là các bạn nhìn rõ những chất xúc tác tác động lên cổ phiếu đó thật sự như chúng ta thấy là cái nhóm ngân hàng đó nó có hưởng lợi có sự khác biệt so với nhóm khác như nào đó, chúng ta có thể lấy đây là cái nhóm điểm ACB nó có khác biệt so với một số ngang ngân hàng còn lại như nào chẳng hạn thế hoặc là chúng ta thấy sự cạnh tranh giữa cổ phiếu gì ạ à? Timbank với cổ phiếu ờ, Techcombank à, cổ phiếu Timbank với cổ phiếu Vietcombank thì chúng ta thấy là cái nhóm nào thực sự là Timbank nó có thể hơn hay không nếu về xét độ góc độ mà nhìn về quy mô nhìn về cái gì ạ chúng ta lại đánh giá về uy tín về quy mô và một số thì rõ ràng là thằng Vietcombank nó hơn nhưng nói về cái tốc độ tăng trưởng phát triển nói tốc độ đưa công nghệ vào thì tiên phong bay nó, nó mạnh hơn nên chính vì vậy thì cái ngân hàng nó nhỏ nó vừa thì khi mà nó tăng trưởng nó mạnh hơn rất nhiều thay vì những ông mà già nua những cái ông mà nó già nua quá thì nó thường nó chậm hơn nên vấn đề ở đây chúng ta là gì ạ <clears throat> chúng ta quan tâm đến giá tăng trưởng mạnh hay chúng ta quan tâm đến gì ạ cổ phiếu nó gì ạ nó nổi tiếng hay không nổi tiếng nên đây là cái cách thức cái tư duy chúng ta nói về tư duy chứ không phải là nói gì ạ nói về theo kiểu như là chúng ta thích cổ phiếu bởi vì chúng ta nhìn theo cách là chúng ta nhìn một ai đó chứ mà là cái cổ phiếu này là tốt xấu Vinamilk tốt Vinamilk xấu cái việc đó nó là cái việc mà các bạn thích thôi còn nó, nó tốt hay xấu thì các bạn phải kiếm được tiền đúng không một cổ phiếu PBD nó chạy kiếm một trăm phần trăm lợi nhuận nhưng nó rơi rất nhanh trong đó gát trả lên đồng nào bạn yêu gát hay là PBD cổ phiếu là tốt hơn cái đấy đo lường rất là khó nếu các bạn sử dụng trong một cái uh, cái chu kỳ uh, giao dịch của nó thì rõ ràng chúng ta cần phải cần chúng ta đầu tư theo trên lệch giá một số anh chị em bảo là ăn lợi tức nếu các bạn đầu tư 100 tỷ mua cổ phiếu ăn lợi tức thì mà ăn 2.000 rơi một phiên 5 điểm bạn được bao nhiêu nên cái vấn đề là khi mà các bạn làm nó bạn phải đo lường được tại sao nó như vậy đúng không đấy, thì đấy là cái góc độ chúng ta nhìn đó hay là Tiên Mong Banh FPT hỗ trợ không có như có nhiều hỗ trợ đâu tại vì chúng ta phải FPT nó chiếm bao nhiêu phần trăm tỷ lệ của Tiên Mong Banh đúng không đó là Đấy, chúng ta cần phải nắm rõ được cái bên, trong nó là ai và đây chính là cái góc nhìn để chúng ta phân tích sẽ có một cái bài phân tích riêng về sóng nhóm ngành ngân hàng nên cái phần đấy là chúng ta sẽ phân tích sau phân tích về gì ạ? quy mô phân tích về những cái hưởng lợi trong cái gì ạ những cái cổ phiếu ba sell như đợt ừ, trong thời gian tới hoặc là ngành ngân hàng đang chiếm tỷ trọng rất là lớn trong quá trình đầu tư vậy vậy ngân hàng tác động nào trong cái chỉ giá chứng khoán chúng ta hoặc là chúng ta còn rất nhiều các gì ạ? đánh giá về bất động sản công nghiệp đánh giá về những ngành khác nữa nhưng cái điều đó chúng ta còn rất nhiều cái cơ hội để chúng ta có thể chia sẻ với nhau tại vì mỗi chu kỳ mỗi giai đoạn trường nó chỉ có một nhóm một nhóm ngành những cổ phiếu tốt nhất và cũng biết rằng sẽ có rất nhiều anh chị em đang hỏi một số việc khác nữa nhưng hãy gì ạ à, hãy trang bị cho mình kiến thức trang mình cho mình à, một cái công cụ một cái dao thật sắc nhọn để chúng ta gì ạ à, khi mà chúng ta lên thị trường là chúng ta à, chặt chúng ta là đốn củi hay là khai thác vàng là chúng ta khai thác nhau đừng trang bị cho mình à, cái cuốc cái sẻn mà hãy trang bị cho mình cái máy xúc đấy để khi mà chúng ta khai thác vàng khai thác kim cương là chúng ta phải dùng à, công công nghiệp chứ còn nếu mà sử dụng mấy cuốc sẻn đi nghe ngóng đi mách nước một số ai đó thì rõ ràng là chúng ta sẽ thất bại đấy ạ bởi vì chúng ta không thể nhanh được bằng gì ạ bằng những người mà người ta có gì ạ có quy trình có nguyên lý có hành động một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đã có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay chúc anh chị em năm mới thật nhiều niềm vui thật nhiều năng lượng thật nhiều sức khỏe và đặc biệt là năm 2021 đặc biệt là năm còn <clears throat> um, Châu đúng không chúng ta đang có một cái năm là rất là tuyệt vời và chúc cho anh chị em là diện có được à, lợi nhuận tăng ít nhất là 50 phần trăm ít nhất nha con số ít nhất con số có thể cao nhất thì chúng ta chưa biết nhưng con số ít nhất là 50 phần trăm xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại chúng ta vào những trình tiếp theo xin cảm ơn